Xin chào tất cả các bạn, hôm nay tôi sẽ giới thiệu các bạn món cocktail Lamin Lamborghini gồm có Calua, Malay, Lu Curacao và đặc biệt là Sambuca Calua 1 phần 3 ao ba lây cũng 1 phần 3 ao Lucura cao cũng 1 phần 3 sau đó chúng ta lấy một cái ly cocktail ta ấp lên trên ba cái ly cocktail mình lấy một cái ly rượu vang mình để lên trên ly cocktail sau đó mình dùng một cái ly sót mình để lên ly rượu vang rồi tiếp tục mình sẽ cho một phần 3 ao Lucura cao Samuka một ao rồi sau lúc đó chúng ta cho lên cái ly sốt một miếng rượu rồi sau đó chúng ta sẽ hơi lửa rồi các bạn đợi một chút xíu mình sẽ cho rượu sẽ nóng trong này một chút rồi đó sau đó chúng ta sẽ đổ từ trên đổ xuống nha các bạn rồi các bạn từ từ mình đổ xuống tiếp rồi chúng ta đổ thế nào khi nào hết rượu thôi rồi sau đó chúng ta sẽ uống trực tiếp là tại chúng ta sẽ lấy một em hút chúng ta sẽ hút trực tiếp bài học tới đây kết thúc xin hẹn gặp lại các bạn vào ngày hôm sau